Xin chào mừng quý phụ huynh cùng các em học sinh đã đến với video hướng dẫn phần mềm dạy học trực tuyến, phần mềm góp phần phát triển đáp ứng theo chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Với nội dung hướng dẫn phụ huynh điền phiếu khảo sát trực tuyến, Tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn Đăng nhập vào hệ thống Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEDU. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn khóa học. Tại trang chủ, chọn khóa học của tôi. Chọn khảo sát thông tin. Tiếp đến chọn vào học. Chọn khảo sát theo thông báo của giáo viên bắt đầu tham gia điền phiếu thông tin khảo sát. Nộp phiếu khảo sát bằng cách chọn gửi kết quả. Xuất hiện cảnh báo, hệ thống yêu cầu xác nhận đồng ý nộp phiếu. Hệ thống thông báo, nộp phiếu khảo sát thành công. Ngoài ra phụ huynh có thể tải app VN e LMS giúp học sinh học trên các thiết bị smartphone. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.